chào tất cả các bạn nha Chào mừng các bạn đã đến với channel của Râu Thì hôm nay theo yêu cầu của một số bạn là thực hiện những động tác đơn giản nhất cho người vừa với bắt đầu làm quen với môn aerobic Hôm nay Râu và bạn nhảy của Râu sẽ thực hiện cái video này Rất mong rằng các bạn sẽ yêu thích video Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu khởi động để vào bài tập thôi